kính ờ, thưa toàn thể đại chúng, à, cũng có câu thơ rằng Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước, trong nguồn chảy ra Vì muốn báo hiếu mẹ cha, nên con xã tục xuất gia tu hành à, Vâng ạ, và cách đây hơn 20 năm thì à, sư phụ của chúng con đã à, xuất gia à, tu hành để đến ngày hôm nay đã trở thành à, nơi nương tựa cho toàn thể à, chúng con là một tấm gương sáng về hiếu hiếu đạo chúng con và chúng con biết trong ngày à, lễ mừng thọ của ông à, Vũ Kích thượng thọ 85 hôm nay chúng con biết là của ông rất là muốn được à, lắng nghe những à, tâm sự của à, người con đặc biệt này của mình cũng như là toàn thể đại chúng rất muốn được à, nghe những lời sắp tấn của sư phụ trong ngày hôm nay chúng con giờ đây xin được à, thành kính à, cung thỉnh sư phụ của chúng con là con của cụ ông Vũ Kích và cụ bà Ngô Thị Sắc sẽ có lời phát biểu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 khi thấy sự hiện diện rất đông đảo của các cụ, các ông, các bà cùng các quý Phật tử và bà con về dự lễ chúc thọ của Vũ Kích 85 tuổi là thân sinh gia sư Thái Minh. À, với tư cách là một người con của cụ, à, Thái Minh xin chân thành cảm ơn, tri ân và nguyện khắc ghi cái nghĩa cả này đời đời kiếp kiếp đầu xuân năm mới sư thế minh xin gửi lời chúc đến tất cả các cụ ông cụ bà các quý phật tử cùng bà con cô bác đón xuân mới nhiều sức khỏe gia đình hạnh phúc an vui và mọi người kính tin phật pháp thực hành lời phật dạy để cho mỗi chúng ta đều được thăng hoa trong cuộc sống. Kính thưa tất cả đại chúng, à, Thái Minh là con thứ năm của hai cụ. Cụ sinh được bảy người con, ba trai, bốn gái. Thầy Thái Minh là con trai thứ ba. Như Thầy Bảo Trực vừa nói đó, khi mà còn nhỏ thì Sư Thái Minh cũng đã được bà nội cho đọc kinh Chô Ba Chủ Hương. Bài kinh rất là hay, và hồi nhỏ là Sư Thế Minh thuộc lòng bài kinh đó. Trong bài kinh đó có nói về Chô Ba Chủ Hương, vì cái nghĩa lớn muốn báo hiếu cha mẹ nên Chô Ba đã xuất gia tu hành. Khi ấy thì vua Trang Vương không có đồng ý, cho nên gây rất nhiều khó khăn. Và sau này thì vua Trang Vương có gặp nạn, bệnh rất nặng lúc ấy thầy thuốc là nói là phải có tay và mắt và của cái người rất là thân thiết mới có thể chữa được bệnh cho vua Trang Vương. Khi ấy chú Ba thì đã tu tại chùa Hương và chú Ba biết được tin này thì chú Ba đã tự mình lấy mắt của mình và cắt tay của mình nghiền thành thuốc gửi về để cho vua Trang Vương chữa bệnh và đấy là một cái tích ở trong Phật giáo Việt Nam khi mà sư thầy Thái Minh đọc đến đoạn này thì cái tâm thương yêu cha mẹ dâng lên rất là mãnh liệt và lúc ấy Thái Minh là chú bé Vũ Minh Hiếu lúc ấy chắc khoảng 8 tuổi cũng đã phát một cái nguyện rằng nếu cha mẹ của mình sau này mà có mắc bệnh nếu cần phải tay và mắt của mình để chữa bệnh thì con cũng sẽ xin nguyện sẵn sàng lấy mắt và tay của mình làm thuốc chữa bệnh cho cha mẹ thì đến bây giờ thái minh mới biết cái tâm hiếu này của mình chắc cũng được ôn đúc nhiều kiếp về trước và kiếp này lại được cha mẹ đặt tên là minh hiếu vũ minh hiếu thì nó chắc là cái tên gắn với cái hạnh nguyện của mình và quả thật kính thưa các cụ các quý phật tử sư thầy thái minh luôn luôn trong lòng rất là ơn cha ơn mẹ khi mà nghĩ đến vậy bây giờ mình làm gì để báo hiếu đền đáp công ơn cha mẹ nhất được đây lúc đó thì sư thầy thái minh đã biết đến đạo phật rồi nghĩ đến lời phật dạy phật dạy để báo hiếu được cha mẹ lớn lao nhất đầy đủ nhất là mình phát nguyện xuất gia tu hành tu hành thì độ được cha mẹ song thân hiện đời và còn độ được cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình lúc ấy thì sư thái minh đã hiểu được phật pháp một chút và với cái tâm hiếu như vậy thì sư thái minh đã phát nguyện lúc đó là chú bé hiếu phát nguyện xuất gia để mà đền đáp công ơn cha mẹ và kính thưa các cụ thưa toàn thể đại chúng cái tâm hiếu ấy thì sư thái minh chắc chắn sẽ mang suốt đời này và nhiều kiếp về sau sau này được tu học thêm lên mới thấy rằng tất cả các đức phật đều thực hành tâm hiếu hạnh cho nên phật dạy hạnh hiếu là hạnh phật tâm hiếu là tâm phật từ chữ hiếu này mà chúng ta làm nên được tất cả những người con hiếu thảo bao giờ cũng được sự hộ trì của chư thiên và thiện thần thì hôm nay rất xúc động rất là tri ân sư thái minh cảm ơn tất cả mọi người các cụ các ông các bà trong họ ngoài làng bà con lối xóm là những người trước đây đã từng bao bọc cho sư thái minh từ khi còn bé cái tình quê rất là đậm đà rất là thâm thiết À, à, nhà cụ kích thì có sư thái minh là vũ minh hiếu nhà cụ lợi phía trước cũng có một người con tên là hiếu là cũng là anh vũ văn hiếu cho nên mình cũng có cái duyên được sống gần những người có hiếu và hiện nay thì thưa với các cụ là tăng ni và phật tử chùa ba vàng cũng đang thực hiện cái hạnh hiếu này câu lạc bộ quốc vàng tập tu lục hòa cũng thực hiện những cái tâm vâng lời biết ơn hiếu cũng là biết ơn thì kính thưa đại chúng ờ, cái đạo hiếu chúng ta phải phát huy à, đất nước Việt Nam chúng ta giai đoạn hội nhập này nó giao thoa rất nhiều cái nền văn hóa cho nên à, thế hệ trẻ bây giờ nghĩ về chữ hiếu có lẽ nó không được sâu sắc như người xưa như thế hệ các cụ các con các cháu bây giờ cái ân nghĩa của cha mẹ các con cháu còn nghĩ rất là nông cạn chưa có đặt nặng chưa thấy được sâu Đấy, chúng ta đã từng nghe những câu chuyện nhị thập tư hiếu à, đó, có những người con hiếu thảo với cha mẹ vô cùng thì khi mà khi thấy mình đọc được những cái chuyện đấy là tự nhiên cái tâm hiếu của mình nó vẫn nó vẫn dâng trào trong trong lòng lúc nào cũng mong muốn như thế mong muốn mình đền đáp ân nghĩa sinh thành của cha mẹ và tại chùa Ba Vàng thì à, sư Thái Minh cùng chư tăng cũng đã có rất nhiều buổi thuyết giảng về hiếu đạo đặc biệt cho thế hệ trẻ để cho các cháu nhớ được cái ân nghĩa này mọi cái việc thiện của chúng ta mọi cái nghĩa cử cao đẹp của chúng ta đều bắt nguồn từ cái chữ hiếu này cái ân nghĩa của cha mẹ là cái ngân ân nghĩa đầu đời chân cha mẹ là suối nguồn đầu tiên để sinh ra cái nghĩa trong đời này cho tất cả chúng ta người con nào hiếu thảo cha mẹ báo hiếu được với cha mẹ người con đấy mới là người tốt được và mới có thể trở thành người Phật được được vì Đức Phật lấy hiếu làm tâm và hôm nay trong buổi lễ chúc thượng thọ cụ Vũ Kích sư thầy Thái Minh rất là cảm động rất là tri ân tất cả các cụ ông các bà ở đây thì trong họ thì còn cụ Vũ Phú là anh trưởng của cụ Vũ Kích cụ Vũ năm nay cũng gần 90 rồi 90 rồi gót mét 90 cụ bà thì nhiều tuổi hơn 92 thế rồi cụ thành các cụ đây thế rồi các cụ trong làng đó là những cái điều rất là quý thì gia đình của thầy thái minh sư thầy thái minh thì được cái truyền thống gia giáo từ các cụ dạy tôn ti trên dưới thế nào cho nên á, những cái năm mà khó khăn năm lụt đấy cụ vũ phú nhà là tất cả con cháu kéo hết về một nhà trong kia ở nhưng mà rất là vui những cái năm ấy là ăn khoai ăn sắn thôi nhưng mà con cháu xung vầy rất là vui và bây giờ tình cảm anh em cũng vẫn như vậy thì trong cái lễ thượng thọ của cụ Vũ khích hôm nay thì à, các à, anh của cụ đây anh chị của cụ rồi các em của cụ à, cụ Khánh cụ Dung rất nhiều các cụ cụ Minh cũng đều về cả để để chúc Tết các con các cháu xa gần vừa lấy thầy MC có nói là con cháu cụ rất đông cái sân khấu trên này gọi là sân khấu không đủ chỗ nên thì đấy là thể hiện cái cái truyền thống của gia đình là anh em đùm bọc nhau giúp đỡ nhau cái điều đó rất là quý à, một lần nữa thì sơn thầy thái minh chân thành cảm ơn à, đến các cụ à, à, ông cụ bà bà con cô bác cảm ơn các quý phật tử à, đã về đây à, để chung vui và có lời chúc thọ cho cụ à, thầy cũng cảm ơn tất cả các đệ tử nay cũng đã về đây và thay mặt cho thầy để có cái lời chúc thọ hai cụ rất là đạo nghĩa rất là tình rất là trí tình trí tình thầy cảm ơn tất cả các đệ tử bây giờ thì à, con à, chúc hai cụ à, sức khỏe sống thật lâu nhé thật lâu và minh mẫn cho đến cái ngày mà theo Phật và trong cái những năm tháng cuối cuộc đời này thì con mong hai cụ vẫn chăm chỉ tu học Phật nhé như ông vừa nói đấy à, những ngày tu bắt quan trai những ngày học pháp ông bà cố gắng đi theo đạo tràng ở bên có đạo tràng chú Vũ theo đạo tràng xuống dưới chùa để học pháp thì đó là cái điều mà con mong mỏi nhất cái tâm nguyện của con khi xuất gia cũng là như vậy mong cho hai cụ sau này được kết duyên với Phật pháp và được Phật độ cho để được những cái sự tốt đẹp nhiều đời nhiều kiếp về sau đó là cái điều mà con mong mỏi với cái tâm ờ, hiếu hạnh của con con cũng nguyện cầu hồng ân tam bảo độ trì cho hai cụ cho hai cụ ờ, được những cái điều tốt đẹp nhất và ờ, ờ, cũng cầu chúc cho tất cả các cụ ở đây các phật tử đối với thầy thái minh cũng thế đã từng là cha mẹ thân quyến nhiều đời cũng đều được cái phước lành và chúc mọi người hiếu tâm trong lòng mình ngày càng sáng lên và chúng ta được sống an lành trong cái từ tâm của chư Phật với cái tâm hiếu hạnh này